Ok, uh, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh Trình Tướng Bóng Đá cũng như Trình Tướng soi kèo uh, Fanpage uh, soi kèo bóng đá Trình Tướng cũng như hệ thống và nền tảng uh, soi kèo bóng đá Trình Tướng Anh em nào mà chưa cho mình cái đăng ký kênh, follow trang fanpage thì ngay và luôn đã đăng ký follow cũng như ấn chuông thông báo à, để nhận được những cái à, video mới nhất, những cái thông báo mới nhất cũng như à, chưa có cái à, cách chơi hiệu quả nhất còn báo ngoài qua thầu qua cò thì cứ liên hệ qua facebook của mình à, duy nhất chỉ có facebook thôi nha anh em không có telegram cũng không có zalo gì cả à, tất cả ở thời điểm hiện tại đều là giả mạo đều là giả mạo ừ. và những cái hội nhóm giả mạo đó thì à, nó nhan nhản khắp nơi đó, anh em nên cẩn thận lưu ý nhắn tin riêng trực tiếp với mình à, thì anh em à, sẽ được à, vào chơi đúng chuẩn ở đúng nhóm à, chính chủ ok nha đó ví dụ như là những cái telegram chỉnh tướng chứng chủ này chỉnh tướng soi kèo bóng đá gì đó vân vân à, hay là à, kèo bóng chỉnh tướng chính chủ hay gì đó đều là à, đều là à, giả mạo ok nha đó à, quay trở lại cái trận đấu này à, mình muốn hướng đến anh em một cái trận đấu mà mình thấy cũng rất là hay mà rất nhiều anh em quan tâm đó ngoài cái những cái trận đấu mình đã lên cho anh em rồi à, ví dụ như Aston Villa Arsenal à, Nottingham Forest và Man City còn một trận đấu của ông lớn đó là Chelsea sẽ gặp Southampton đó thì biết rất nhiều anh em quan tâm Chelsea rất nhiều anh em fan của Chelsea nhưng ở thời điểm hiện tại Chelsea đang gặp vấn đề về phong độ trong khi đó Southampton đang ngụp lặn ở dưới bảng xếp hạng à, sau một thành tích bết bát thi đấu toàn hòa à, trong khuôn khổ ngoại hạng Anh gần đây liệu Chelsea hôm nay được về trên sân nhà tiếp đón Southampton có một cái trận đấu thắng hay không và chúng ta hút kèo hay không thì anh em xem hết cái video mình sẽ phân tích cái điểm nào để cho anh em Ờ, lưu ý để anh em có thể đầu tư ở những cái mã nào cho nó an toàn Ok bước vào à, cái trận đấu này thì Chelsea à, ở thời điểm hiện tại thì về cái thành tích mình có nói rất là nhiều với anh em rồi à, trong những vòng đấu gần đây thì cái vị trí đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng à, do nội bộ lục đục rồi à, thay thế huấn luyện viên rồi à, thượng tầng có vấn đề từ đầu mùa đó vân vân và những cái chính sách chuyển nhượng à, ở cái mùa đông năm nay à, vừa những cái cầu thủ mới cập bến Chelsea thì cũng chưa à, nói chung là chưa à, quen với cái lối chơi và cũng như chưa hòa nhập được đó thì rõ ràng à, Chelsea còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn à, có cái vị trí cao nữa bằng chứng là họ mới chỉ được có 31 điểm mà thôi đó và kém cái vị trí à, trong cái top 6 và cũng như top dự cúp châu Âu cũng à, thắng mấy trận tuy nhiên thì cái đoạn đường khá dài đó Brentford hay là Fulham hay Brighton à, có thể xảy chân bất cứ lúc nào thì liver Chelsea hay là ờ, những đối đối thủ khác thì hoàn toàn ờ, có thể leo lên cái vị trí cao hơn ở từ đây tới cuối mùa cũng còn một đoạn đường cũng ờ, tương đối tốt để cho cải thiện trong khi đó bên phía Southampton thì chắc chắn nếu không cải thiện được cái phong độ nữa thì họ chắc chắn là đội bóng đầu tiên phải xuống hạng nhất bởi vì mới được có 15 điểm thôi và đứng thứ 20 đó và rồi cách cái nhóm an toàn thì cũng tầm khoảng hai trận thắng nhưng những cái đội bóng xếp trên này phong độ cũng tương đối tốt trong khoảng thời gian vừa qua đấy chỉ có ông West Ham này hơi nguy hiểm này với ông Wolverhampton này đấy à, và điểm qua cái phong độ của Chelsea thì mình nói với anh em rồi rất là nhiều à, và trong trận gần đây toàn hòa thôi đấy toàn hòa chỉ có một trận thắng với Crystal Palace thôi à, và ba trận còn lại và hòa và trận mới đây thì làm khách trên sân của Dortmund thì à, mình đã dự báo trước với anh em rồi chắc chắn Chelsea ít nhất sẽ từ hòa cho tới thua đó và Dortmund sẽ là người giành chiến thắng và trong nhóm anh em cũng đã hút kèo ở cái trận đấu này đó chúng ta ăn được cái kèo trận đấu này rất là nhiều à, rất là nhiều à, ví dụ như là chúng ta ăn à, xỉu này chúng ta hút đốt môn này đó rồi chúng ta ăn gốc thẻ vân vân vâng, nó nhiều cái lắm đó và trong cái khuôn khổ ngoại anh thì à, nói chung nhìn cái thành tích nó có chiều hướng tích cực hơn tí thôi chưa có những trận thắng nào à, và hôm nay à, quay trở về sân nhà thì trong bốn trận gần đây thì Chelsea à, đá đang tương đối tốt nha nhưng mà nói là quá tốt là không không có vì toàn là những trận thắng đó. Ờ, không gọi là để cho anh em ờ, đầu tư có thể an tâm được đó nhưng hôm nay uh, may mắn cho uh, Chelsea họ phải tiếp một Southampton đang đứng dưới đáy bảng xếp hạng và có 4 trận để thua ở trong 5 trận gần nhất đó để thua rất là nhiều những đối thủ uh, ví dụ như Wolverhampton, Brentford hay là Aston Villa rồi Nottingham Forest còn cũng bị để thua luôn đó Southampton ở mùa giải năm nay không không còn là một cái đối thủ khó chịu Ờ, như ở những cái mùa giải trước luôn luôn gây khó chịu và luôn luôn anh em còn nhớ ở mùa giải trước nữa thì Samton người ta gọi là miệng danh mệnh danh là vua hòa đấy hòa cầm hòa được rất là nhiều đối thủ à, ví dụ như Manchester City này Manchester United này họ cầm hòa được rất nhiều đội bóng mạnh đó cầm hòa cả cả Liverpool luôn anh em xem cái mùa giải trước Liverpool gọi là vua hòa đó và thắng những đối thủ yếu thì ờ, xếp hạng rất là cao mùa giải năm nay thì À, không còn một Southampton khó chịu à, cho những cái đối, đối thủ nữa mà thay vào đó là một Southampton thi đấu bạc nhược và hàng thủ không còn chắc chắn nữa và để thủng lưới rất là nhiều trong 3 trận gần nhất thì Southampton được thủng lưới tới tận 7 bàn đó bình quân một trận là tầm khoảng một bàn mấy hai bàn đấy đó rõ ràng đây là điều mà Chelsea đang rất là thích nhưng quan trọng quan trọng Chelsea có uh, có có um, ghi được bàn nhiều bàn thắng vào lưới của Southampton không mới là vấn đề anh em đúng không đó vừa đá à, cúp C1 xong đó, lại gặp Southampton sau trận Southampton này thì phải còn đi hành quân đến sân của Tottenham nữa cái vấn đề lực lượng là vấn đề mà đang đau đầu à, cho huấn luyện viên Haram Potter ở thời điểm hiện tại cho dù họ vừa chiêu mộ à, chân à, chân sút rất là hay đó là à, Fernando à, Enzo Fernandez nè hoặc là Giao Philip nè đấy về là đá chính luôn đó những cái thay thế kịp thời nhưng nhưng ở thời điểm hiện tại thì anh em thấy là huấn luyện viên của Chelsea đang có vẻ như đang giữ lại cái gì đó cái di sản của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã thành công thành danh ở những cái mùa giải trước đó là để lại bộ đôi Rizem và Ben Chilwell đấy mình thấy cái bộ đôi này kết hợp lại đá rất là ok này đó cho đó ở Kalidu uh, ờ, Kalibali với cái hợp với Thiago Silva nếu cái trận đấu tới mà sử dụng cái hàng thủ này thì chúng ta không lo Chelsea bị thủng lưới ok nha nó đá đốt mùi vậy là cũng khá là ok rồi mà chúng ta quan tâm là Chelsea thắng bao nhiêu bàn mà thôi đó chúng ta không lo à, vấn đề Southampton có thể ghi bàn được bởi vì cho bộ đôi đá mình thấy công thủ rất là ok cải thiện một tí nữa là đó là cái cải thiện vấn đề hàng công ông Kai Havertz này à, mình nghĩ làm sao mà cứ ở Chelsea đá hoài thì mình nói nói thẳng luôn không hiểu nổi đúng không đó rồi Mason Mount thì chấn thương liên miên. Đó trong khi Hakim Ziyech vừa mới chuyển từ Paris Saint-Germain qua thì chưa ở nói chung cái hàng công Giao Felix, Hakim Ziyech, Fernando uh, uh, Enzo Fernandez đó, cái cầu thủ này vừa mới đến đó là chưa có hòa nhập được. Trong khi đó ông uh, ông này đá là hôm giờ là ông này đá là toàn là chuyền về không? Đó, Cucurella này hôm nay thay bằng Benchiwell luôn. Đó, chính xác. Rất là chính xác. Đó, coi chừng Ben Chiwell hôm nay ghi bàn luôn cũng không chừng Gaizem Ben Chiwell ghi bàn luôn cũng không chừng đó. cho nên cho nên với những nhận định trên thì rõ ràng chúng ta nằm Chelsea nó sẽ an toàn hơn nhưng cái tỷ lệ kèo hôm nay nó như thế nào thì rất là khó tại sao khó anh em bởi vì nhà cái đang để rất là cao à, đây là Chelsea nha anh em Chelsea chấp đó mình để nhầm Chelsea chấp tới tận một trái 25 nhưng mà cái tỷ lệ tài xỉu có một có hai trái rưỡi thôi đấy thì đây là tỷ lệ kèo mà nhà cái cố tình đẩy cao lên nó đẩy cao lên đó nhưng kèo này mình tin chắc vào trận nó hạ rất là nhanh xuống còn ít nhất còn còn nửa trái hoặc là còn 3 phần tư luôn cũng được khi mà nó hạ như vậy thì anh em vào Chelsea anh em đợi hạ hãy vào Chelsea đó một tài, tài xỉu rất là khó nói à, rất là khó nói nói luôn đó có thể có thể Chelsea nó thắng nhưng mà nhiều khi nó thắng tầm khoảng một không hai không thôi đó kèo tài xỉu mình không an toàn trong cái trận đấu này đó kèo tài xỉu chúng ta đợi vào trận chúng ta kèo hạ xuống ta hãy chơi đó kèo hạ xuống còn tầm vòng một trái rưỡi chúng ta hãy chơi cho nó an toàn đúng không anh em đó nhiều khi tên nó vỡ trận sớm thì nó ok nhưng mà nó thủ được qua hết cái hiệp 1 thì cái kèo tài này anh em rất là nguy hiểm đó rất là khó rất là khó luôn bởi vì cái phong độ của Chelsea ở thời điểm hiện tại là cái phong độ mà anh em không thể tin tưởng để nó có thể ghi được nhiều bàn thắng trừ trừ khi sao thông tên nó nó vỡ trận sớm đó còn đâu ông tên đá lì lì lì lì được trong cái hiệp 1 thì anh em nằm kèo tài để làm sao bờ luôn đúng không anh em còn một cái kèo mà mình thấy khá là ok để cho anh em chơi đó là anh em nằm Chelsea chấp góc đó và sao đồng tên chấp thẻ đấy là cái kèo đó mình thấy ok nhất đó anh em muốn chơi kèo đó thì liên hệ qua facebook mình mình chỉ cho đó còn đâu cái kèo chính này chúng ta phải đợi vào trận chắc chắn rồi kèo này phải đợi vào trận xem nó đá như thế nào chúng ta mới chơi được rất là khó ok chưa đó đó là những gì mình muốn phân tích và nhận định cho anh em trong cái cặp đấu này còn đâu anh em báo ngoài thì nó thẳng luôn là anh em uh, báo chấp một trái 25 và thầu nó đưa cho anh em chấp khoảng một trái rưỡi luôn thì anh em rất là khó chơi rất là khó chơi đúng không đó chấp một thì còn khó chơi nó từ hòa cho cho cho tới thua rất là khó cho nên cho nên uh, anh em liên hệ mình mình chỉ cho anh em uh, chơi thì chung đó thì anh em chủ động hơn anh em đợi vào trận anh em xem kèo như thế nào anh em đá luôn cũng được đó hoặc là bị cái thẻ đỏ hay gì đó anh em xoay kèo ngược lại đó vào xem đội hình xem thế trận mà chơi thì nó sẽ chủ động hơn so với anh em báo một đêm một mã mà 50 củ đêm anh em đá hàng chục mã là anh em đi 50 củ rồi đúng không đó không phải là đi mà là anh em không chủ động anh giao phó cho người ta được sau đi ngủ hôm sau anh em xem kết quả thì đá đấm làm cái gì đúng chưa đó còn là anh em cắt trang về anh em tự chơi một mình tự chơi một mình anh em chơi gãy xong anh em cây cú anh em chơi kiểu không biết đường mà lần đó chơi kiểu mà mà muốn mù luôn á thì cây cú thì càng cây cú thì anh em càng xa bờ đó vậy thôi thì thì đó là mình muốn gửi đến anh em về cái cách anh em chơi đang không hiệu quả mà rất nhiều anh em đang gặp phải còn lại thì anh em mà muốn liên hệ mình thì lưu ý là liên hệ thì uh, một khi đã vào chơi chung mình đấy thì phải có vốn thứ hai là uh, chơi chung chơi chung uh, chơi chung hệ thống đó, ok nha đấy thì ok video phân tích và nhận định cái trận đấu giữa Chelsea và Southampton của mình cũng nhanh thôi mình xin kết thúc tại đây và ngoài ra trong cái ngày thi đấu này còn rất là nhiều cái trận đấu mà anh em không không thể bỏ qua một cái cặp đấu mà mình tin chắc nó sẽ tương bừng mà thắng bởi vì hai cái đội bóng này à, nó sẽ không à, có bị dính líu vào cái đấu trường châu Âu đó đó là Brentford sẽ gặp Southampton Palace đây là cặp đấu mình thấy khá là tâm đắc trong cái vòng thi đấu này giống như cái trận đấu Leicester City gặp Tottenham ở cái vòng đấu trước mình tâm đắc cái kèo tài thì trận đấu này mình rất tâm đắc nhưng mà cái kèo nào thì mình sẽ cập mình vào trong nhóm anh em muốn lấy thì cứ liên hệ mình đó ok nha đó còn lại thì trận Fulham với Brighton này uh, Leeds United Everton này đó Wolverhampton với Bordeaux những trận đấu này nói chung cũng không hấp dẫn nhưng mình sẽ cập nhật hết tất cả những cái mã kèo này vào trong nhóm của mình mình sơ kèo mình phân tích đó làm video thì không thể nào làm hết được ngoài ra trong ngày thi đấu này trong khuôn khổ ngoại Anh Bundesliga La Liga đó ví dụ như uh, Real Sociedad sẽ gặp uh, Celta Vigo này đấy, trận đấu này cũng rất là ok đó Real Betis gặp Valladolid này trận đấu này nói chung là khó còn lại trong khuôn khổ Bundesliga đó thì Bayern Munich sẽ gặp uh, Mönchengladbach này à, Stuttgart sẽ gặp Con Bochum sẽ gặp Freiburg Leipzig sẽ gặp Watford đó Serie này có Napoli này đó Sampdoria vân vân thì uh, anh mình có thể lên cái xiên cho anh em chơi đó hoặc là chúng ta đánh tất cả những mã lẻ cũng được báo rung đồ này kia thì tất cả đều có hết trong nhóm mình đó, anh em muốn chơi chung thì chỉ liệt liên hệ facebook mình thôi vậy thôi thì đó cũng là cái video phân tích và nhận định về trận đấu này anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ để lại đăng ký kênh và ủng hộ cũng như để lại cái bình luận bên dưới Chelsea có thắng đậm được Southampton hay không hay là một cái trận đấu mà à, khó khăn đó bị cầm hòa hoặc là thắng tối thiểu thôi nên bình luận bên dưới cái ý kiến của anh em và cho mình cái nút like nút đăng ký ấn chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video sau